Cách chơi cờ vua buổi 1 Bẫy phòng thủ Đầu tiên ta cho con tốt với số thứ tự là 5 tính từ trái qua lên 2 ô. Đối thủ cũng sẽ tiến tốt hai bước, hai con tốt sẽ đối đầu nhau. Ta sẽ tiến hành con đầu tiên ở ô thứ hai tính từ phải qua trái. Địch sẽ tiến hành đưa con tốt thứ hai lên hỗ trợ. Tuy nhiên không phải sợ, liều ăn nhiều, có làm thì mới có ăn. Ta tiến hành ăn con tốt đầu tiên của team bạn, để mồi nhử. Sau đó ta tiến hành đưa hậu lên. Sau đó ăn tốt, bên bạn sẽ chạy vua. Ta tiến hành lần bảy thứ hai. Đưa con tượng đầu tiên ở ô thứ ba tính từ phải qua trái lên. Và bây giờ bắt đầu kéo lưới vây cờ thôi. dòng giàu sang nhân quê thế em bỏ đi thật xa em bỏ tôi lại đây nước mắt kia nhẹ rơi cối thân em như cá trong lơ hết phương vùng vẫy đang nhớ nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô liêu lắm cơ trái sao lỡ buông vội tay sao bố duyên mình đây thương cánh cỏ bay bay em về lấy chồng giàu sang nhân quê thế em bỏ đi thật xa em bỏ tôi lại đây nước mắt kia nhẹ rơi cô